phong cách chơi quá đẳng cấp nha anh em đầu đàn đấy đầu đàn một vùng ấy tí mình sẽ quay cả đàn nó cho anh em xem màu kìa màu lân ấy lân khủng ấy không phải màu đinh đâu bây giờ học này màu lân em ơi họng bò màu lân Úi rồi kép kìa đầu đàn nha anh em đây tí mình quay cả đàn nó cho anh em xem đây này, đây ba bốn năm sáu bảy con nháo nhác nhá một hai ba bốn năm sáu cả nó nữa là bảy tám Này, đuổi hết các con cạnh màu lân to tướng em ạ sang một tí nữa đứng có ra đi này này rất là khỏe màu lân họng bò cục cầu nữa màu này toàn ra rộng kép quá khủng À. đừng có cử động nhiều nhé nhá nó nhảy phát vào mà chưa vào cầu họng to nhờ đánh nghe đầu lắc người nhìn đẹp nhỉ này siêu căng luôn không phải là căng ấy đánh vào này, cúp cầu này em ấy nhảy phát là giờ lại đéo nhảy nữa nhỉ nghiệp đủ rồi, lật người ấm ấm này, mồm hót liên tục phụ họng to người lắc cũng âm này siêu mỏ Ok nha anh em Ôi giời hàng đã về đội nhá Một con hàng siêu khủng Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn wow. Yeah cầm áo lồng cho anh Yeah Ôi rồi con hàng quá là khủng khiếp Con hàng cực khủng Em hồi thực chiến à, đã đưa được em hàng siêu khủng về đội Wow Ui, con hàng này quá là khủng Siêu khủng luôn Siêu khủng, siêu khủng Chụp kiểu ảnh chơi bơi nào con hàng siêu khủng này em cầm anh à, quay cho anh quay mọi người không bấm nha thấy run hết hàng siêu khủng kinh khủng khiếp thật đấy siêu khủng Ui, con này đấu đúng à Con này đấu đúng là run tay Quá đẳng cấp Wow chưa lần nào bấy được chim mà mừng như thế này siêu khủng đây hai con nha anh em hai con đều rất là khủng rồi ok chào anh em nhá